Ờ, chào buổi sáng anh em quý vị ờ, và các bạn ờ. Trong thời gian vừa qua thì Xpander cũng là một mẫu xe 7 chỗ với một mức giá 630 triệu và 590 triệu cũng rất hợp lý Còn ở một diễn viên khác thì tại triển lãm Bangkok Motor Show thì đối thủ của Xpander chính là Suzuki Ertiga cũng đã giới thiệu phiên bản mới nhất và tại thị trường Thái Lan thì uh, phiên bản này uh, có gì đặc biệt thì ngay bây giờ chúng ta hãy uh, cùng uh, tìm hiểu nhé Ertiga mới nhất của Suzuki các bạn à, tại thị trường Thái Lan thì sẽ có hai phiên bản phiên bản GL và GX GL có giá là 655 ngàn bạt ờ, Quy đổi sang Việt Nam nó khoảng 485 ờ, ờ, triệu Còn phiên bản GX cao cấp hơn mà trước mắt quý vị đang thấy Thì có giá 695 ngàn bạt và vâng. Quy đổi sang nó khoảng 514 15 triệu đồng Việt Nam Đây, các bạn đi vòng một vòng ngắm nhìn kiểu dáng của Etiga Etiga mới này uh, sử dụng cái nền tảng khung gầm mới của Suzuki uh, so với cả uh, Etiga đời trước thì đầu nó nhìn khôn hơn rất là nhiều trông nó có gì đấy hiện đại hơn đó, từ lưới tản nhiệt đến đèn đèn pha là halogen đèn chiếu gần đèn cốt là projector cái phần đầu này của Suzuki phải nói là khá là đẹp tất nhiên là cái bản này đã được lắp thêm một cái ờ, kit bộ kit ở dưới rồi Đây. Suzuki Sport cản dưới cho nên nhìn nó cũng ờ, tăng thêm phần uh, thể thao cho mẫu xe này so với um, Dynamic Seal của Expander thì rõ ràng là nó không hầm hố bằng nhưng ờ, phải nói là nuột thực sự là nuột đấy nuột đấy rất nuột đầy đèn đấy đèn chiếu ờ, đèn gầm đây ạ đặt dưới à, vành này là vành 15 ờ, lá nhỏ nhắn một xe 7 chỗ của Suzuki trông đẹp hơn rồi đấy các bạn nhìn uh, ngang này ờ, <laughs> nhìn chung là nó có gì đấy uh, có những cái đường gân gì đấy hao hao nó như expander expander thì sẽ sẽ sắc hơn uh, chiều dài tổng thể của Suzuki nó khoảng 2 m à uh, 4 m tư ngắn hơn một chút so với chiều dài tổng thể của Xpander Xpander nó gần về 4 mét rưỡi đó à, phần đuôi xe nhá phần đuôi xe Đấy, phần đuôi xe thì cũng được ờ, gắn bộ kit rồi bộ kit thể thao bên dưới và cánh lướt gió phía trên cho nên là nhìn đuôi nó thể thao hơn nhiều à, phần đèn thì ờ, nó giống uh, gì nhỉ trông nó có vẻ giống hơi giống Volvo ấy Đấy. À, à, nói chung là với thiết kế này thì về Việt Nam là có vẻ như là sẽ được khách sạn khách hàng yêu thương đấy cảm biến hai cảm biến không có cảm biến góc à, ở đây à, tôi chưa thấy camera lùi ở đâu cả chưa thấy vị trí đặt camera lùi ở đây về thị trường Việt Nam thì uh, với những cái mẫu xe bây giờ thì camera lùi nó là trang bị nghĩa là không thể thiếu à đây có smart key smart key rồi ui rồi nội thất hoành tráng nhỉ nội thất uh, Etiga đời trước của mình thì nhìn toàn nhựa với cả nhưng mà trông nó rẻ tiền thì uh, thiết kế ờ, của Etiga đời này đã nhìn là sang không cả gỗ này giả gỗ trông yêu thương bóng lộn luôn bóng lồng lộng luôn à. gương điện cụm có rồi auto lên xuống là chỉ có gương lái thôi khóa kính có ghế điều chỉnh ờ, bằng cơm hết cũng giống như Xpander mà thôi à, thiết kế cái phần uh, dàn táp lô này đấy ô lăng đáy bằng này thể thao chưa đấy, đáy bằng đấy, như AMG M Sport các kiểu luôn thực ra cái phần uh, dàn uh, táp lô này cái bảng uh, táp lô cửa này uh, táp lô bên phần trước này khá là đẹp đấy rồi để mình vào cửa sau mình uh, quay cho các bạn thấy rõ hơn nỉ hết nỉ nỉ rồi toàn bộ ờ, còn khoang trước này trông cũng hoành tráng đấy chứ đấy, vô lăng à, gỗ à, <laughs> mình đây là nhựa thôi chứ không phải là gỗ được nhựa giả vật gỗ có điều khiển vô lăng âm lượng có điều khiển đàm thoại rảnh tay tôi uh, chưa thấy cruise control ở đâu cả à, expander thì có đồng hồ có một cái màn hình nhỏ nhỏ ở dưới vài ba inch gì đấy để hiển thị các thông tin uh, ờ, km rồi ô đô rồi uh, vân vân ở chung thiết kế nhìn nó tinh hơn à, và cái cửa gió điều hòa này gió điều hòa thiết kế nó khá là ăn nhập đấy ở đây thì mới thấy hai túi khí trước thôi rồi và một màn hình ở giữa cái màn hình này thì nó hơi dị cái diện tích màn hình thì lớn nhưng cái màn hình hiển thị thông tin thì nó được một mẩu ở đây à, khả năng lý do là cái màn hình này cho nên camera lùi nó không có nó cũng chưa có à, điều hòa cơ điều hòa chỉnh cơ gió trong gió ngoài cũng gạt làm cái đoàn cái từ những năm 80 của thế kỷ trước rồi đầu 12V ở dưới UX USB ở đây các cái ngăn chứa đồ à, xe các dòng xe MPV thì đương nhiên rồi à, thì luôn ưu ái tính toán thiết kế các vị trí chứa đồ à, cần số của hộp số tự động 4 cấp số thẳng này Đấy, khá giống với cả Expander Hộp số tự động thì Expander cũng là 4 cấp Mẫu xe này cũng 4 cấp Công suất của mẫu xe này Công suất cực đại nó 105 105 ở vào 6.000 vòng Máy thì cũng là 1 chấm rưỡi Nhìn chung các chỉ số công suất mô men xoắn thì không có sự chênh lệch quá nhiều so với uh, Expander ờ, đâu nhưng phần thiết kế này là phần thiết kế này ờ, là được rẻ tiền Đấy. nếu mà mẫu xe này mà bán ờ, giá bằng như ở giá Thái 580 ờ, mấy triệu thì khả năng là cháy hàng là cũng hơi bị cao luôn rồi à, đây xem nào à, phanh tay đây phanh tay ở đây phanh tay cũng uh, à, phanh tay này nhỏ hơn phanh tay của expander nhá nhưng cũng chưa có cái phần ốp ga ra ở đây cho nên là rơi đồng xu đồng xiếc ở đây và ta cũng phải cẩn thận các bạn à, quan sát lên phần trần ạ à, ở đây thì cũng chưa có cái à, cái cái hộp đựng kính này phần à, trần được thiết kế vòm lên Đấy. và phần điều hòa các bạn có thể thấy đây cửa thông gió điều hòa đây đây ở trên này đây Ờ. Và nó sẽ lấy gió ra phía sau Khá với giống Expander Đấy, Một dàn cửa gió Rồi bốn cửa điều chỉnh Wow Ý da Hàng ghế thứ hai thì rất là rộng Rộng Trục cơ sở cũng khá là tương đương nhau Chênh lệch nhau không quá nhiều Đây các bạn có thể thấy này Ghế thì điều chỉnh được độ ngả đây ạ có thể điều chỉnh được đây điều chỉnh bằng cơ Đấy. Dạ. À, và tôi cũng có thể uh, điều khiển được uh, kéo cái này lên xuống như thế này à, một mình cho nên xoay sở nó à. đây đây kéo được lên nói chung nếu mà kéo lên như thế này ấy kéo điều chỉnh cái độ lệch như thế này ấy và điều chỉnh cái tựa nó ngả nó ngả lên ấy thì là để, để mình xem rồi điều chỉnh cái khoảng này vẫn ngồi được hàng ghế thứ hai và vào được hàng ghế thứ ba nhìn chung là cũng khoang xe này ờ, cũng không không thua kém expander là bao nhiêu đâu còn ờ, chỉ số cụ thể thì chắc là phải đo phải đo thực tế đây các bạn có thể quan sát phần trần nhá cửa gió điều hòa này trần thiết kế lõm lên khá mong manh mong manh à, nhưng mà sẽ là thoáng và ngồi con này sẽ là thoáng thật khi mà ở hàng ghế thứ ba các bạn sẽ thấy được một cái ô cửa kính rất to Đây. thoáng từ trước ra sau nhưng mà ở cái trụ A bây giờ mình mới quan sát là nó không có một cái ô thoáng ờ, như của Expander Expander thêm một cái ô cửa thoáng ở cái trụ A nhỏ nhỏ cái nữa ở đây không có Etiga này chưa có nhìn chung thiết kế từ ngoại thất và đến nội thất của Etiga mới này phải công nhận là nuột khá nuột เอาเป็นว่าสัดสี่เข้ามาปั๊บหนึ่งนะลูกสัดสี่เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ rồi เอ่อ chỉ chứa đồ đây ใส่เลยไปแล้วก็ต้อง đồ này rộng đấy chứ โปรเจ rộng เน่ đấy เนาะ đây cũng có hộc chứa đồ ở dưới อ่ะโอเค khá giống với cả um, Expander này อ่ะ เอ่อ หน้าหน้าหน้าตามไปลูกนะถ่ายแล้วก็หน้าหน้าตามไปนิดนึงเอาลงแล้วก็ Luôn đấy, ตรง mẫu xe này về Việt Nam mà giá yêu thương giá ờ, cạnh ừ, tranh là không hề đơn giản đâu không hề đơn giản đâu đó tại thị trường giá có rất nhiều màu màu trắng màu đỏ đun rồi anh em xem thì nhớ rung chuông và đăng ký kênh giúp nhá chỉ ờ, nó cũng không mất gì đâu nhờ anh em mỗi hành động vậy thôi à, xin cảm ơn anh em quý vị và các bạn 老板，老板。